Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì tôi là Phạm Việt Bách, kiến trúc sư trưởng của tập đoàn bất động sản An Gia sẽ thay mặt tập đoàn giới thiệu với các bạn về cái sản phẩm The Westgate của chúng tôi. Thì như cái tên gọi của nó, The Westgate là một cái cửa ngõ nằm ở phía tây. Thì các bạn biết cái dự án này nằm chính xác ở cửa ngõ phía tây của thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với bên chỗ cao tốc Trung Lương. Đó, ngay cái đầu đi lên chỗ cao tốc Trung Lương thì Westgate này đang sở hữu một cái thứ rất là đắc địa là vị trí của trung tâm hành chính của huyện Bình Chánh mà các bạn biết được là ngay phía trước mặt của trung tâm ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh là một cái công viên 2 hecta như thế này thì toàn bộ cái dự án của chúng tôi như vậy là sẽ gồm có bốn cái block nhà các bạn sẽ thấy ở đây là nó được sở hữu gần như trọn vẹn cái công viên 2 hecta này và tôi cũng xin chia sẻ với các bạn một cái tin vui là hiện nay tập đoàn bất động sản An Gia cùng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh là sẽ nâng cấp cải tạo cái công viên 2 hecta này lên. Nếu như hiện trạng các bạn sẽ thấy là nó chỉ là những cái phần công viên cây xanh như thế này, các đường dạo. Nhưng trong nay mai sau khi được update thì chúng tôi sẽ đưa vào một số các tiện ích nó phục vụ cho sinh hoạt chung của cả khu vực cũng như là của cả dự án của Westgate. Ví dụ những cái sân tập thể thao, những cái nhà tròi sẽ có bố trí thêm các cái vệ sinh công cộng, các cái ờ, cảnh quan để picnic ngắm cảnh. Vào cái dự án của chúng tôi thì các bạn sẽ thấy hiện nay đối diện trực tiếp với cái công viên 2 hecta này thì chính là cái tòa tháp Mekong. Bên đây là tòa sông Thames và phía bên này đối diện với bệnh viện là tòa Danube Kiểu cổng vào chính của dự án của chúng tôi nằm ở chính cái vùng cung như thế này. Các bạn sẽ thấy cái cổng ở đây đây. Và bốn cái tòa tháp này của chúng tôi sẽ cùng chung nhau một cái khu vực tiện ích nội khu 1,9 hecta thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu ở cái sa bàn bên cạnh thì ở đây các bạn sẽ thấy được ở cái cảnh quan chung này là cái khu vực sân tennis sẽ được nằm ở trên của khối đế ngay trước mặt của cái tòa sông thêm đó như vậy ở một cái vị trí rất là đắc địa trung tâm như thế này và sở hữu những cái tiện ích rất là đầy đủ. Nếu như các bạn đã biết ngay trung tâm Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thì cũng không xa thì nó sẽ là những cái bệnh viện ngay bên đối diện đây ha. Rồi chỗ ờ, nhà văn hóa thiếu nhi này, bên này rồi có bên ờ, phòng thuế. Đó. Rồi nay mai trong tương lai là các bạn sẽ có cái chỗ nhà ga tuyến metro số 3 đó và từ cái khoảng cách ở khu vực trung tâm để đường Tân Túc này đi ra cái khu nhà ga này chỉ có 1,2 km thôi thì các block nhà của chúng tôi hiện nay thiết kế là 20 tầng cái concept ban đầu khi chúng tôi đưa ra ở cái dự án này với cái tiêu chí đó là một reborn hay là gọi là tái sinh để thịnh vượng thì cũng hiểu như thế này đây là một cái dự án của An gia sau 5 năm trở lại với cái phân khúc này thì đây cũng là chúng cái niềm hy vọng của chúng tôi sẽ đưa tới những cái tiêu chuẩn mới cho cái dòng sản phẩm của chúng tôi ở cái khu vực cửa ngõ Bình Dương này với tràn ngập các tiện ích bây giờ mời các bạn sẽ cùng tham quan các khu vực tiện ích của nó được đặt để như nào bên khách sạn bàn bên cạnh Vâng, xin thưa các bạn thì ở cái sa bàn này thì chúng tôi sẽ tạm nhất cái phần tháp 20 tầng ra khỏi để chúng tôi diễn cái bộ phận cảnh quan ở bên dưới để cho các bạn dễ hình dung và được hiểu hơn. Thì khi nãy chúng tôi có chia sẻ rằng cái công viên nội khu 1,9 hecta thì nó nằm ở tính cái khu vực này đây, các bạn sẽ thấy. Ở đây của chúng tôi có rất nhiều các cái tiện ích khác nhau, có những cái khu tĩnh, khu động, những cái khu dành cho trẻ em và cũng như khu dành cho những người cao tuổi. Có những cái khu vực tiện ích nổi trội ở trong nhà thì gồm có nằm ở dưới cái tòa tháp mê công này ở dưới cái tòa tháp mê công này là chúng tôi sẽ bố trí các cái phòng như sauna gym và những cái phòng tập yoga cùng một số các cái phòng học nằm ở dưới cái tháp mê công này ở chính giữa trung tâm và từ cái trung tâm này nó tỏa ra được xung quanh như vậy là khu vực đây phía kế cận với cái tòa Danube thì chúng tôi có cái khu vực hồ bơi trẻ em và sân chơi của trẻ em ở đây cùng với các cái tròi barbecue này sông lười này đó rồi cái thác nước nhân tạo này ở đây rồi chúng tôi sẽ có bố trí những cái khu để mà picnic cắm trại này và kế ngay dưới cái khu đế đấy cái, cái phần tiện ích đấy ngay dưới đế của cái tòa uh, à, downwip này thì là những cái phòng sinh hoạt như là các phòng tiệc rồi các cái phòng chức năng khác thì cái phòng chức năng khác đó thì nó có cho phép tiếp cận từ hai cửa từ công viên nội khu cũng như là từ cái sảnh ở phía ngoài tạo sự thuận tiện cho các cái chức năng hoạt động khác nhau thì các bạn sẽ hình dung là một số, số cái công năng mà chúng ta có thể tổ chức những cái buổi sinh nhật các cái buổi um, hội họp nhóm thì nó có thể vừa tiếp cận ở đây từ cái lối đường ngoài này vào trong khu này và từ nội khu trực tiếp vào trong cái phòng đó và đây là một cái cửa cổng vào thứ hai của dự án nằm ở phía đây sang phía bên này thì chúng tôi có cái khu vực hồ bơi cái mặt nước chiều rộng nó lên tới là khoảng 700 mét vuông và cái chiều dài của cái cái hồ này là lên tới 45 mét và ở đây chúng tôi sẽ bố trí những cái tròi nghỉ những cái tròi ngắm cảnh thư giãn ở dọc cái hồ bơi này đó ở phía khu bên đây thì chúng tôi cũng có bố trí những cái cụm khác như là BBQ này cũng khu vui trẻ em hay là dành cho các bạn thiếu niên tức là cái tính năng động nó cao hơn nếu như bên kia khu nhà trẻ là dành cho các bé thiếu nhi thì phía bên này là dành cho các cái thành phần thanh niên có thể chơi những cái dạng skateboard hoặc leo núi gì đó để nằm ở cái khu vực tiện ích ở phía bên trong đó. và đặc biệt là trên nóc khối đế của cái ngay trước mặt cái tháp sông Thames thì là chúng tôi có bố trí được một cái sân tennis ở trên đây thì đó là những cái tổ hợp tiện ích rất là vượt trội ngoài những cái dãy shop house sẽ nằm xung quanh bao bọc xung quanh của toàn thể dự án này thì phần nội khu cũng rất là đầy đủ các cái công năng tiện ích ở cái góc này trong tương lai thì chúng tôi cũng đang mời một số các cái đối tác à, về thương mại dịch vụ sẽ đưa những cái chức năng như kiểu à, các cái cửa hàng tiện ích cũng như là các cái uh, siêu thị thương mại sẽ nằm ở cái góc đường như thế này như vậy là chúng ta có một cái tổ hợp rất là hoàn hảo và đầy đủ các tiện ích như vậy